em em gãy đổi hôn nhân với chị thành là em ly hôn nay 10 năm rồi dạ Sao em cũng tình ờ, một đời chồng em ly hôn 6 năm nay cũng có quen một mối tình đó cũng 3 năm nhưng mà tại vì em gái đó nhỏ tuổi hơn em quá tại nhỏ hơn em tới 20 tuổi rồi, trời ơi giỏi dữ trời bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào biết chăm sóc gia đình ừ. chung thủy nhưng nghe lời em là được nhưng nghe lời em là được trời ơi phụ nữ vậy Dạ em tên Hằng, em đến từ Đồng Tháp Em sinh năm 87 Em làm nghề gì? Dạ hiện tại em đang học spa chị Rồi mời à, bên đàn trai Thì đầu tiên xin chào anh à, Quyền Linh Chào à, chị Hồng Dân và bạn nữ bên dạ. kia Và chào quý vị khán giả Tôi tên tôi giới thiệu tôi tên Trần Nhân Điệp Năm 1976, 44 tuổi Quê quán ở Long An nhưng em sống ở Củ Chi Và làm việc thì ở Trắng Bàng anh Điệp làm gì Điệp? Em làm bên uh, xây dựng cơ mà em làm bên uh, kỹ thuật sắt anh Gia ừ. công và lắp ráp luôn Vậy bên đây hơn bên kia 9 tuổi Em ờ, nói về điểm mạnh, điểm yếu của mình đi Hằng Điểm mạnh của em là em vui vẻ, hòa đồng Dễ ờ, kết bạn với mọi người Còn điểm yếu của em là em nóng tính Nói chung em nhút nhát trước đám đông <laughs> Vậy hả? Dạ. Nhút nhát mà lại nóng tính Mà dạ. Hằng nhìn uh, xinh đẹp vậy mà sao nóng tính nóng cỡ nào? Em nóng tới mức mà em có thể đặt đồ luôn Trời ơi, bển ta làm sắt đó, không biết có bẻ sắt được không? <laughs> em thay đổi mấy cái điện thoại rồi đó <laughs> nghe nghe thấy sao đẹp không anh cũng bình bình thường thôi sắc em còn sợ đừng chỉ đập điện thoại đúng không dạ. nói chung uh, trong cuộc sống mà có lúc dày lúc khác đúng chứ đâu bao giờ uh, bình thản hết được anh <laughs> rồi điểm mạnh điểm yếu của đẹp là gì dạ em thì uh, sống tự lập và biết nấu ăn và thích ca hát hát ca nhạc hay ca cổ nói chung là cổ nhạc đều hát được anh bây giờ hát cây cổ cho nó vui coi nào đúng, đúng rồi hát đi hát Lên bài đi coi bây giờ cổ để hồi mình hát bây giờ mình hát giao lưu về nhạc trước đi về đây quê hương sóc trăng lý tre làng hàng dừa rậm bông dù đi bốn biển năm châu xa quê rồi mới hiểu lòng đau hát hay quá hát, hát nữa đi hát nữa hay hát hay quá Sông quê tôi đó về ba ngã, Cây trái ngọt cuốn dòng phú xa, Đường qua trường cánh có người bạn qua, Tùa về tùa hiểu ta lưa thiệt. Wow. Wow. Hay à nha. Rất là ngọt luôn. Ha. Em nghe bài hát này em thấy sao nè? Em thấy ấm, em thấy ấm. ấm ha dạ, vâng. hay không ngon hay. giọng ngon ha ừ. vậy là đó giờ là đi cua ghệ là ờ, bằng bài hát đúng không lời ca tiếng hát đúng không dạ cũng không có đâu chị cái đó thì cũng không biết làm sao nữa cái đó mình không cũng em cũng chưa có giờ nói nghe nè em có mấy mối tình rồi em có một gãy đổ hôn nhân á chị hồi đó thì mai mối thôi chứ không có quen trước nhưng mà em ly hôn nay 10 năm rồi có là... con chưa có đứa con cũng 18 tuổi rồi ở với ai ở với mẹ đó chị lấy nhau mấy năm mà đổ vỡ 8 năm anh 10 năm nay không có mối tình nào hết cũng có quen một mối tình đó cũng 3 năm nhưng mà tại vì em gái đó nhỏ tuổi hơn em quá tại nhỏ hơn em tới 20 tuổi rồi. trời ơi giỏi dữ trời Ôi, cũng giỏi trời ơi ông cứ dùng lời ca tiếng hát rồi à, đổ mới, rộp à, rộp hết chứ bộ giỡn à nhưng dạ mà có chu cấp cho con con trai hả dạ con trai giờ làm gì rồi nó làm ở thợ bạc dạ. thôi cũng được rồi thợ bạc mai mốt lên thợ vàng cũng nhanh lắm <laughs> vàng cũng đang lên đây năm sáu triệu rồi sao cưng đường dạ. tình duyên của mình dạ, sao em mấy cũng mối tình rồi? Ờ, một đời chồng em ly hôn 6 năm nay có con ờ, trai gần 8 tuổi nó ở với em à dạ ở với em rồi em nuôi em nhưng mà ở với bà ngoại do công việc của em phải đi xa chị cha có có chu cấp tiền dạ không hỏi Trời đi gái dạ em Trời cho ơi. bén lắm không có giỡn bây giờ em muốn tìm một nửa yêu thương như thế nào biết chăm sóc gia đình ừ. chung thủy với nghe lời em là được với nghe lời em là được trời ơi phụ nữ vậy đàn ông nghe lời là được còn à, cái rồi em không thích điều gì đàn ông hút thuốc cờ bạc đó anh với vụ khu có nào không dạ không em không không không hút thuốc anh có cờ bạc không dạ không có vũ phu không không à, em thường à, nói với quan niệm mình đời người con gái sinh ra là để được tương tiêu chiều chuộng ừ, đúng rồi mà bây dạ. giờ em có mong ảnh ngoại hình là ảnh phải cao da anh phải trắng cái đó là càng tốt nhưng mà nếu mà nói chuyện hợp với nhau thì có trắng thể đến nổi đâu <laughs> Mẹ đen trắng không à. quan trọng quan trọng là tâm hồn quan trọng là tấm dạ, lòng quan trọng là nhân cách quan trọng là sự chăm sóc thấy không ha mẫu hình cỡ anh quyền linh là được <laughs> dễ thương hơn dạ ha nhưng mà anh phải chăm sóc nhan sắc chút xíu ha dạ. bởi đừng có lo làm sắc quá rồi cái ờ, bụi sắc nó cũng dướng đầy hết trơn rồi em đi với ai em gái em đi với bạn thân em rồi chào bạn thân bạn thân gần khai qua nở nhụy chưa dạ tháng 12 ạ rồi chúc mừng nha dạ em cũng ờ, thương hằng lắm cho nên cho cùng vác cái bụng bầu đi chứ em vẫn còn đang nghiến lắm oh. theo như hằng nói là hằng đập bể điện thoại vì nóng tính thì à, giống như là hơi hơi nặng á chứ thật ra là cái chuyện đó nó làm cho bạn đó nó cảm thấy là quá bức xúc rồi chồng mình đi ngoại tình rồi về đánh đập mình thì mình phải có những cái phản ứng chứ thật ra thì đối với em mà chơi với hằng rất là lâu rồi cho nên em nhận xét hằng là một người là rất là thẳng thắn bạn ấy rất là trung thực không có giấu giếm gì hết không có giận hờn ai lâu hết nếu như mà bạn ai mà có làm giận lắm á, thì cũng cao lắm là tự làm tổn hại bản thân mình giống như làm hại cái điện thoại thôi chứ cũng chưa bao giờ là làm hại đến bất cứ ai hết à, anh trai bên này thì em thấy ảnh rất là chững chạc dù sao thì một người đàn ông đã đổ vỡ thì họ cũng đã trải qua một cái uh, trải nghiệm và em chắc chắn rằng nếu như mà anh mà bấm nút và hai bạn tìm hiểu với nhau á thì anh sẽ tìm hiểu được những cái hay từ cô gái Đồng Tháp đẹp như hoa đồng tháp <laughs> không hôi tanh mùi bùn trời ơi rồi đẹp đi với ai đẹp dạ em đi hai anh ruột với cháu lời nói đầu tiên xin à, kính chào à, chị hồng dân dạ, anh nguyễn linh anh. và tất cả quý bà con à, ở trong phiên trường này chào xin trai. chào em à, dạ, tôi là anh rể đây là anh ruột nhưng mà anh ruột ngại không dám nói thì út đẹp đúng ra tội nghiệp cha mẹ mất sớm mất nay khoảng 10 năm rồi thì một mình tất nhiên có anh em nhưng mà cũng gồng gánh phần nào thôi nhưng mà do cái tự lực tự lực gánh sinh út đẹp nó cũng làm tội nghiệp lắm rồi thời gian có có vợ rồi thời gian nay cũng thôi nhau 10 năm rồi một mình rồi đi làm lên củ chi lên thành phố trong cái ngày hôm nay thì có em ờ, gái rất là dễ thương tính chân tình tuy rằng cũng có hoàn cảnh y như em tôi cũng hoàn cảnh như vậy theo tôi là tôi thống nhất thống nhất là dạ, ý bấm kiến là anh. Anh bấm bấm, bấm. rồi bây giờ mở rào cho hai bên gặp mặt nha à gặp cái là hát cải lương liền nha lên câu dùng gỗ liền tặng hoa luôn từ từ hát em không cái cảm tình nha vô dùng gỗ liền nha về với anh luôn bắt đầu em có món quà tặng em cảm ơn à em cảm ơn đúng đó thôi em gửi anh món quà cảm ơn dạ. Mình... Sao hát lo anh? Ừ hát luôn Bằng lòng đi em về giới quen của ruộng lúa đồng xanh cánh cò bay la la Em hàng cây dần buồn mái lá bên chiếc cầu tre xinh xinh nhỏ bé lắc léo đông đưa mà nguyện chặt giới quan đôi bằng lòng đi em anh đón qua cầu anh sẽ đưa em đi dạo bằng xuồng ba la nếu em bằng lòng anh sẽ thưa má thưa ba bằng lòng đi em anh chinh đón em về bằng cả lòng anh với tình quê tha thiết <laughs> em em nói trước đi anh em cũng run nữa anh nói trước thì <laughs> nói chung à, mình gặp trong đây cũng là một cái duyên dạ à, nói thiệt với anh à, với em thì anh xuống đây làm chương trình là bị sự cố là chém chết rồi chứ không phải mà có ngày hôm nay có mặt ở đây thì dạ. thì cái chị hồng dân với anh gần lên đó làm sao sao bị té xe hả chị xuống bữa xuống làm chương trình từng rồi đó trời ơi xe xuống chút xíu nữa là em lọt vô lòng xe luôn mà trời đất ơi bởi vậy ngày hôm nay được nói ngồi trên đây thì nói là được gặp em gái ở đây với những người thân hai bên cũng làm một cái số chắc có lẽ anh cũng mắc nợ em chưa chưa trả hết kính <laughs> là em chết rồi đúng rồi đúng rồi thì à, cuộc sống của anh thì nãy cũng có trình bày đó anh à, đậu giải hôn nhân nhưng mà cha mẹ thì đã qua đời hết yeah. Dạ. em sống tự lập cũng như là bây giờ hai đứa thương nhau thì sống ở đâu cũng được nó gọi gọi là không còn ràng buộc ờ, với ờ, gia, gia đình bên anh em có một đứa con em nuôi gì đó anh có ngại không không em đó là anh nghĩ đó là xã hội này nó cũng trường hợp nó cũng rất là nhiều ví dụ yeah. Dạ. như con anh cũng là con em yêu cầu con nó ngoan là được rồi À. dạ. em không biết nấu ăn luôn anh thì biết anh biết gì anh nấu nha <laughs> cái đó thì được em chọc anh cho vui thôi chứ em tập nấu được nếu mà đến với nhau em cảm nhận về ảnh như thế nào ảnh thì hiền chân thật đó anh ừ. khi nếu mà em với anh tiến tới rồi anh định dự định tương lai như thế nào giống như là anh muốn sinh con thêm hay không <laughs> rồi em hiểu anh hiểu với em nhưng mà ý anh nói là giờ giờ nếu mà mình chấp nhận thương nhau á thì dạ. giờ em cũng có cái độ vợ anh cũng đâu vợ dạ. trước mắt giờ giờ mình lo làm kinh tế trước đi thì phải làm có một đứa con chung rồi với anh dạ. thì em phải có một đứa con nhưng mà dạ. ý anh nói là phải mình lắng động lại một thời gian lo kinh tế trước đi rồi dạ à. Ừ. vài ba năm dụ hai đứa làm kinh tế ổn định rồi xong rồi kinh tế ai giữ anh tiền bạc <laughs> chắc là giao cho vợ rồi tại vì anh nói chung là đàn ông mà đâu có giữ tiền gọi là tiền phong thân dạ yeah anh linh là một ngày được phát 200 ngàn á anh linh hả chị anh quyền linh <laughs> ngày không tới đâu <laughs> thủ quỷ căng lắm <laughs> lời nói chân tình anh cũng cũng nói với em nếu em cam nhận gì về anh đó thì anh cũng xin hứa anh sẽ nguyện làm hết sức mình để đem lại niềm vui cho em và con dạ rồi hết thời gian à, chúng ta cũng đã hiểu rút câu rút, chuyện rút đặc biệt là em gái em cũng đã hiểu câu chuyện ha dạ anh thấy rằng à, anh ấy là một người rất là chân thành chỉ hơi đen chút xíu thôi hồi xưa anh cũng đen nhảnh gì đó quan trọng spa vô nó trắng thôi chăm sóc da là mấy tháng sau nó da nó trắng thôi không sao cả anh lên anh... anh cũng đâu hơi trắng hơn em nhiều đâu mà em lo điệp không có Rồi. sao chứ hồi xưa anh đen còn hơn ảnh nữa luôn nhưng mà anh nghỉ dưỡng 3 tháng là mặt anh nó đen hơn, hơn chút kia đó thôi cố gắng lên nha nào một nào. hai ba hết thời gian em gái không bấm ơi à, ờ, em gái ờ, nói lên quan điểm của mình đi tại sao em không bấm dạ do em chưa rung động chứ chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình